Ngọc Thơ, Thời báo chấm Đê kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Khả năng Việt Mỹ sẽ nâng tầm quan hệ và Trung Quốc sẽ không hài lòng. Ngày 13 tháng 4, AFA tiếng Việt có bài bình luận, chuyên gia, Ngoại trưởng Mỹ thăm Việt Nam nâng tầm quan hệ sẽ khiến Trung Quốc không vui, của tác giả Quốc Phương, một cộng tác viên của AFA từ London. Tác giả bài viết cho biết, việc nâng cấp quan hệ đối tác song phương Mỹ-Việt đang tăng khả năng, chắc chắn, rất cao nếu như không nói là rất chắc chắn. Điều này liên quan tới tâm điểm chuyến thăm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tới Việt Nam bắt đầu từ ngày 14 tháng 4, hình ảnh bài viết trên AFA. Bài viết dẫn quan điểm của tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Viện Nghiên cứu ICES của Singapore, nói rằng phía Mỹ đã thông báo rõ sẽ có trao đổi với Việt Nam về chính trị, an ninh, quốc phòng, về phát triển hợp tác kinh tế, đầu tư trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken. Trong đó có đối thoại về an ninh trên Biển Đông trong quan hệ với các nước ASEAN và đặc biệt là quan hệ với Trung Quốc. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, ngoài ra còn có một chủ đề rất đáng lưu ý khác đó là tiếp tục có những trao đổi thẳng thắn và chi tiết về tình hình phát triển nhân quyền ở Việt Nam – và có những thúc đẩy hơn nữa về giao lưu giữa người dân với nhau. Bài viết đề cập đến ý kiến của tiến sĩ Hợp cho rằng trong năm nay, hai nước Mỹ và Việt Nam sẽ cùng nhau tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Một quan hệ tốt và tốt hơn giữa Việt Nam và Mỹ chắc chắn sẽ đóng góp lớn cho việc giữ gìn được sự ổn định và an ninh của khu vực Đông Nam Á, cũng như là khu vực rộng hơn và đương nhiên sẽ đóng góp đáng kể cho việc Việt Nam chủ động hơn, tự tin hơn và mạnh mẽ hơn trong việc bảo đảm sự ổn định và an ninh của mình trong bối cảnh thế giới và trong khu vực có nhiều phức tạp. Tuy nhiên, tiến sĩ Hợp cũng cho rằng Trung Quốc sẽ không hài lòng về mối quan hệ này và họ không vui thì họ sẽ có nhiều cách để phản ứng. Phản ứng thứ nhất là phản ứng về chính trị. Họ sẽ nói rằng Họ mong muốn rằng quan hệ tốt giữa Việt Nam và Mỹ sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến họ. Thứ hai là họ sẽ có những phản ứng không phải là không phức tạp đối với Việt Nam, như là vấn đề về mặt phát triển an ninh, rồi phát triển kinh tế, thương mại, rồi giao lưu văn hóa đến tất cả mọi thứ. Họ sẽ làm, nhưng trên thực tế, chữ sẽ đó đã xảy ra từ trước, từ lâu rồi, cho nên rất dễ nhìn thấy. Ngay cả bây giờ chúng ta đều nhìn thấy là Trung Quốc không muốn Việt Nam có mối quan hệ tốt với các nước khác. Hình ảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng. Tất nhiên Trung Quốc không muốn Việt Nam có mối quan hệ tốt với Hoa Kỳ để họ có thể dễ dàng thao túng những vấn đề về Biển Đông, về chiến thuật vùng xám của họ. Tiến sĩ Hợp đánh giá về một số thời điểm mà hai bên Hoa Kỳ và Việt Nam có thể đưa ra tuyên bố về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược đó là một là nếu vào tháng 5 này, Tổng thống Mỹ Joe Biden khi đi dự những cuộc họp của khối G7 ở Hiroshima, Nhật Bản, sẽ có điều kiện thuận lợi để thăm Việt Nam, thì tháng 5 2023 tuyên bố luôn là rất đẹp và tốt nhất. Nếu không thì tháng 7 này, nếu ông Nguyễn Phú Trọng có đủ những điều kiện thuận lợi để đi thăm chính thức nước Mỹ, thì lúc ấy có thể tuyên bố trong trường hợp này thì ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ là một ủy quyền cho ông Nguyễn Phú Trọng đứng ra tuyên bố ở Mỹ. Đó là một phương án nhưng khả năng này không phải là lớn. Chậm nhất thì đến tháng 11 năm 2023 khi mà ông Võ Văn Thưởng đi dự hội nghị APEC ở Mỹ. Vào lúc ấy, ông Võ Văn Thưởng và ông Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có thể tuyên bố. Tiến sĩ Hợp cho biết thêm, việc nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ được nhiều người chờ đợi từ lâu rồi và khi diễn ra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 Ngày 13 tháng 4, trang báo mạng Tiến Dân có bài Cuộc cách mạng tiểu tư sản mới ở Việt Nam bế tắc của tác giả Jack Hammer Nguyễn bình về phong trào đối kháng ở Việt Nam hiện nay. Theo tác giả, bản án mà nhà cầm quyền Hà Nội tuyên cho ông Nguyễn Lân Thắng vào ngày 12 tháng 4 là khá nặng nề, với 6 năm tù và 2 năm quản chế. Bản án này nặng vì ông Thắng đã không còn hoạt động nhiều kể từ khi những nhà đồng hành với ông hoặc bị vô tù hoặc bị đuổi ra nước ngoài. Hình ảnh bài bình luận trên trang Tiến Dân. Tác giả cho biết bản án này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo giới hoạt động nhân quyền ở nước ngoài, của các tờ báo tiếng Việt ở hải ngoại và của mạng xã hội tiếng Việt. Trong khi đó, báo chí đảng thì hạ thấp mức độ của vụ án chính trị này. Chỉ có một bản tin ngắn giống hệt nhau trên những tờ báo hàng đầu Việt Nam và chỉ nằm khiêm tốn trong một pháp luật. Khi ông Thắng bị bắt hồi năm 2022, tác giả cho rằng vụ này có lẽ nằm trong chuỗi trấn áp sự phản đối của một tầng lớp nằm trong lòng chế độ, vốn là sản phẩm của chế độ. Đó là tầng lớp trí thức công chức sống ở các đô thị. Một tầng lớp trung lưu mới hình thành từ khi có cải cách kinh tế đến nay. Sự trấn áp này kéo dài hơn chục năm nay. Có thể kể tên một số gương mặt như Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Hữu Vinh, tức Ba Sàm, Lê Công Định, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung, và bây giờ là Nguyễn Lân Thắng. Họ đều là con cái của những người tham gia cái gọi là cách mạng cộng sản. Cách mạng luôn ăn thịt những đứa con của mình. Tác giả nhận xét cha mẹ ông bà của những người này tham gia cuộc cách mạng ấy vốn cũng thuộc tầng lớp sống ở thành thị thời thực dân Pháp. Tầng lớp mà các lý thuyết cộng sản gọi là tiểu tư sản. Thực ra đó cũng không hẳn là một cuộc cách mạng cộng sản. Ở Việt Nam đã bao giờ có cuộc cách mạng nào theo đúng nghĩa của nó, mà là một cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc trong đó tầng lớp trí thức, thành thị sử dụng những phương tiện cộng sản, khơi được tinh thần yêu nước của nông dân. Khi cầm quyền, số đông những người tiểu tư sản ấy bắt đầu tha hóa, trở thành một loại lai tạp giữa các lý thuyết cộng sản nửa mùa và các lãnh chúa kiểu phong kiến. Rõ ràng là nước Việt Nam hiện nay đang được cai trị bởi 200 lãnh chúa là các ủy viên trung ương đảng, hình ảnh nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng. Nhưng một số nhà tiểu tư sản vẫn tiếp tục là tiểu tư sản, nhất là sau khi cải cách kinh tế được thực hiện, tạo nên một tầng lớp trung lưu mới trong xã hội Việt Nam. Đại đa số tầng lớp này vẫn gắn chặt quyền lợi với đảng cầm quyền, nhưng cũng có một số độc lập, có thể có tiếng nói đối lập. Dù không nhiều, ông Thắng cũng thuộc lớp người này. Tác giả tiếp tục phân tích, sự xuất hiện của lớp người này làm dấy lên hy vọng cho tiến trình dân chủ của Việt Nam, nhưng trên thực tế họ quá ít ỏi so với đa số người Việt Suy nghĩ của những thị dân khá độc lập như ông Thắng không phải là sự quan tâm của hàng chục triệu người Việt còn lại. Lớp tiểu tư sản độc lập mới xuất hiện không kéo theo được một đám đông nông dân ủng hộ họ như trong cuộc chiến tranh giành độc lập. Lớp công nhân mới hình thành trong các khu công nghiệp thì không ổn định, mà thật ra họ cũng chỉ là những nông dân làm thuê trong các nhà máy. Các cuộc biểu tình đòi dân sinh hay chống Trung Quốc thường được phóng đại lên qua lăng kính mạng xã hội đã có không ít người hoạt động phản kháng than phiền rằng họ thấy cô đơn khi cầm biển biểu tình trên đường phố giữa ánh mắt bàn quan của dân chúng. Đứng trước bộ máy đàn áp khổng lồ của đảng Cộng sản, phong trào phản kháng mang tính tiểu tư sản thành thị thất bại, mà thậm chí nó còn chưa đủ nhiều để có thể gọi là một phong trào. Hãy nhìn hai cuộc cách mạng lật đổ thành công chế độ độc tài Cộng sản ở Tiệp Khắc và Ba Lan thì rõ. Ở Tiệp Khắc,